À, xin chào các bạn hôm nay thì tôi sẽ tiến hành à, ờ, tháo con máy ờ, yêu kiềm Panasonic TK7208 ra à, xem à, con này à, bên trong cấu tạo của cái buồng điện phân nó như nào nhé à, đây thì tôi vừa tháo cái à, cái ống à, bổ sung canxi này cái điện phân này à, tháo cái nắp đằng sau ra đây đây là cái ờ, lõi lọc 6.000 à, lít này đây là cái lõi lọc của Panasonic thì dùng cái công nghệ mạng sữa rỗng các bạn nhé đây các bạn có thể nhìn thấy các cái cái đầu sữa rỗng này Đấy. lọc ừ, quả lọc có màng sữa rỗng này rất ngon nhé các bạn nhé rất xịn đấy ừ. thì bây giờ tôi sẽ tiến hành à, tháo ra nhé xem cấu tạo bên trong của nó đây nhé xem cái con này là sản xuất năm bao nhiêu này con này là 2009 2009 như vậy là đến bây giờ là được 14 năm thế thì à, mình sẽ tháo ra để kiểm tra xem là cái con máy à, Panasonic TK7208 sau 14 năm sử dụng thì cái chất lượng bên trong của bo mạch và bồn điện phân nó sẽ như nào nhé đây đây cái ờ, vòi của nó tôi vừa tháo ra này đấy, còn đây là cái ờ, phần ờ, bo mạch điều khiển này mặt mặt trước này đấy. còn đây là cái phần bo mạch chính này bo mạch công suất và buồng điện phân này đấy. đây thì các bạn có thể nhìn thấy là cái hàng pana người ta làm rất là chỉn chu nhé Đấy, cái phần ờ, bo mạch này người ta còn đổ keo Đấy. đổ keo để tránh bị nước vào này Đấy. đổ keo rất kỹ nhé Đấy, khác hoàn toàn với các cái dòng ờ, chimium hoặc là sanwa nhé Đấy, cái dòng này uh, nguồn thì là nguồn uh, sung rồi đó, ok bây giờ tôi sẽ tiến hành tháo cái buồng điện phân này ra con này là dùng 3 tấm điện cực thôi sẽ tháo cái bốn điện phân này ra sẽ như thế nào à đây nhá các bạn có thể thấy đây là tôi vừa tháo cái uh, rắc cắm nguồn này bạn cũng có thể nhìn thấy đây cũng dùng một lớp uh, cao su này rong cao su để bảo vệ này tránh bị nước vào này. Đấy. đây các bạn đây là cái bo mạch điều à, bo mạch công suất của con ờ, TK7208 này Đấy. đây nhá đây là cái lớp keo ngoại đồ lên trên này để bảo vệ cái các cái lớp mạch bên trong tránh bị oxy hóa Đấy. bây giờ tôi sẽ tháo cái phần tấm ờ, điện cực này ra nhé đây ở đây là ba tấm điện cực này một tấm điện cực dương và hai tấm điện cực âm này đây mình uh, vừa tháo cái um, buồng điện phân ra bên trong tấm điện cực của Pana này Đấy. cái tấm điện cực của Pana này thì màu của nó không phải là màu trắng các bạn nhé mình thấy nhiều bên cũng tháo ra rồi nhưng mà màu của nó màu gì đấy nó không phải là màu như kiểu màu của bạch kim giống như ừ, các cái tấm điện cực của Sanwa hoặc Chimion tấm điện cực của Pana thì màu lại màu như này Đấy. Đây, các bạn ừ, nhìn rõ Đấy. tấm màu lại đen đen như này Đấy. đây là nó cũng phủ một cái lớp gì đây nhưng mà mình không rõ lắm ừ, đại khái nó không phải là một nó không phải là phủ platinum như kiểu là các cái bên kia này. Uh, mặc dù vậy thì cái màng ban thấm đây mình đánh giá còn rất đẹp không có bám cặn canxi gì đâu à. màng ban thấm rất tốt nhé này các cái tấm này cũng thế đây Đấy. không biết là à, bên pana người ta phủ bằng cái chất liệu gì mà lại có cái màu à, đen sẫm như này cái này cũng không phải là do do nó cháy đâu các bạn nhé màu của nó thế đây này thì để mình tháo ờ, thêm cái tấm giữa này ra xem như nào à, cái tấm giữa này thì không tháo được các bạn ạ tấm giữa này ở phía giữa là người ta gắn keo chết rồi Đấy. này các bạn nhìn màng bán thấm này nó tốt nhé không có bám thì cặn canxi nào đây không có bám thì cặn canxi nào cả Đấy, thì chỉ có cái, cái tấm điện cực của pana thì màu nó lại màu như này Đấy. thì các bạn nhìn đi thì nó không phải là do bị cháy đâu lúc nãy mình đã test nước thử rồi độ pH lên rất chuẩn hydrogen cũng rất là dày mịn và lâu tan Đấy. thì chứng tỏ là cái tấm điện cực này cũng còn rất tốt chỉ có cái vấn đề là cái, cái màu của tấm điện cực thì nó lại không phải là màu trắng như các cái hãng chimio hoặc là sanwa nó là cái dạng titan phủ platinum mà cái này là đây là hãng Pana người ta phủ bằng cái gì đấy chứ mình không rõ lắm. rồi như vậy là mình đã tháo cái buồng điện phân ra mình kiểm tra sơ bộ về cái cái tấm điện cực thì tấm điện cực vẫn còn ngon nhé không không bị à, thủng hay là không bị bị bị mòn gì hết không bị oxy hóa gì hết không bị bám cặn và các cái màng bát thấm này cũng không bị bám cặn này. không bị bám cặn canxi này Đấy. cái um, buồng điện phân này rất là sạch sẽ không vấn đề gì Đấy, nhựa ABS này Đấy, trong này rất là sạch nhé và lúc nãy mình chắt nước thì nước độ pH lên rất chuẩn hydrogen dày mịn nâu tan bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại để mình cho các bạn xem lại cái bộ bo mạch của Pana một chút Đấy. rất đẹp mới và bên Pana thì họ đổ keo này để tránh bị các cái bo mạch này nó bị oxy hóa do cái hơi nước nó vào Ờ, sau khi mình à, lắp lại xong thì mình sẽ tiến hành quay một cái video test chất lượng nước đầu ra qua cái máy 7208 này cái độ pH và nồng độ hydrogen cho các bạn nhé ờ, nếu mà đánh giá để đánh giá về đánh giá sơ bộ tức là cảm quan của mình ấy thì mình thấy cái hàng của Prada rất là ổn đấy tức là từ cái bo mạch này đây, cái lõi lọc nhá đây mặc dù đây là cái hàng da rẻ thôi nhé không phải hàng đắt đâu cái hàng con 7208 này hàng rẻ thôi thì lõi nhá đầu tiên là nói về lõi thì nó là dùng màng công nghệ màng sợi rỗng này ok nhá thứ hai là về cái cái các, các cái chất lượng ừ, của nhựa này cũng nhựa ABS xịn này rồi uh, các cái bo mạch này đấy, người ta làm rất là cẩn thận đấy thì chỉ có mỗi cái tấm điện cực ấy, thì mình đang chưa hiểu là họ phủ bằng cái chất liệu gì rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại